lòng thế mình nếu phải cần cần vui lắm Ei, tư và những tình cảm cho của Hồng Huỳnh và một người là con sinh ra và lớn lên tại à, xã Dương Sơn của à, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và hiện tại Hồng Huỳnh đã sang văn bản lập nghiệp và sinh sống tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai và hôm nay rất là vinh dự được à, giao lưu tại mảnh đất ngọc Hùng Yên của chúng ta và cũng là tình cảm thân thương nhất từ tới các anh chị cảm, cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với đội văn nghệ xã Mường Lai. Điều... trước khi đến với múa của xã mường lai tôi xin chính này tất cả các quản trị viên của các xã và các đơn vị trong ta có ai còn thiếu sót tiết mục nào nêu chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ còn có 5 phút thời gian ờ, văn nghệ nữa nhưng vâng, vẫn tiếp tục quý vị và sau phần này xin mời quý khán giả các vị khách quý cũng như toàn thể Come Pino sẽ nãn lại cùng đến với một chương trình rất đặc biệt và chương trình này sẽ rất cảm động khi chúng ta sẽ được cảm nhận và được nghe xin được cảm ơn ạ lục yên màu xanh quê hương sẽ nói về quê đồng lục yên quê tương của chúng ta xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ with me. dấu của giai điệu một cây quê hương rất là hay của thôn Đông Phụng. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với điệu nhảy của đội văn nghệ xã Mường Lai. Tiếp tục cùng trở lại với đội